Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh youtube Hôm trước Hường bảo subscribe kênh mà các bạn vẫn chưa Xem hết video này nhớ subscribe kênh nha Hoặc là sub ngay bây giờ cũng được Hôm trước mình đã dừng lại ở chỗ đó là chúng ta tạo trong một cái tài khoản Google Tài khoản chạy quảng cáo Google Bây giờ mình sẽ bắt đầu lên một chiến dịch đầu tiên Trước khi học chuyên sâu bất cứ một chương trình nào hoặc tham gia một cái chương trình chuyên sâu nào thì các bạn phải biết nên biết căn bản trước thì các bạn mới làm hiệu quả được thì đây là cái bước mặt đầu tiên hãy thực hiện một chiến dịch cho nó chạy một vài click cho nó tiêu tốn một vài ngàn đồng đấy lúc đó các bạn có cảm giác uh, Google chạy như thế nào rồi chúng ta mới bắt đầu là uh, bắt đầu là uh, học hoặc là nghiên cứu cũng như là thực hiện các chiến dịch chuyên sâu hơn bây giờ chúng ta sẽ bấm vào dấu cộng này để tạo chiến dịch mới ở đây có nhiều loại mình phải chọn đúng loại nha còn ờ, ví dụ như ờ, muốn tăng doanh số thì chọn cái này muốn tìm kiếm khách hàng tiềm năng muốn ờ, tăng lưu lượng truy cập đến trang web hoặc là tăng cái độ nhận diện thương hiệu rồi um, tăng cái phạm vi tiếp cận về thương hiệu rồi quảng bá một cái ứng dụng một cái app có thể là app điện thoại app uh, Photoshop hay là app uh, video vân vân chương trình khuyến mãi địa phương tức là ở đây là mình quảng cáo xung quanh cái địa điểm mình ví dụ mình quận 3 mình target tại những vùng lân cận ở quận 3 đây là địa điểm cụ thể dành cho những ai kinh doanh có địa điểm cụ thể rồi cái này thì cái này là giống như kiểu một cái chiến dịch trắng mình phải thiết lập tạ, lại toàn bộ từ đầu nên là ban đầu các bạn chọn phù hợp ví dụ như mình đang làm kinh doanh online không thì mình cứ làm sao lưu lượng truy cập trên web mình cứ chọn cái chỗ lưu lượng truy cập trên web là nó phù hợp bởi vì là mình cần nhiều người click vào trang web của mình xem ở đấy mình có thể bán hàng có thể là viết bài content hoặc có thể dẫn tới chatbot dẫn tới uh, video dẫn tới email marketing vân vân thì dẫn đến trang web mình thì chọn ở đây hoặc là tìm kiếm khách hàng tiềm năng hoặc là tăng doanh số bán hàng luôn thì uh, mỗi cái này nó có điểm khác biệt ví dụ như tăng doanh số có thể là mình mình đăng bài bán hàng ví dụ như à, mình có thể là mua mình có thể là mua váy nữ chẳng hạn ở đây có rất là nhiều cái bài có rất là nhiều cái bài quảng cáo nó để ở đây giá tiền ví dụ đây 98 ngàn 570 ngàn có thể loại váy đúng không đây là quảng cáo thì đây là quảng cáo bán tăng nhân số thì nằm đây thì có nhiều loại tùy ví dụ như tải app ở đây thì tải app ờ, mình sẽ quảng bá một cái app có thể là Ờ, quảng cáo ờ, cái app ứng dụng Tiki ứng dụng về TikTok ứng dụng về Messenger vân vân ờ, hoặc là ứng dụng về về chơi forex chơi coi thì chúng ta có thể làm ở đây bây giờ nếu mà chúng ta chưa có định hình nào đấy và chúng ta muốn tập trung vào web thì mình cứ bấm vào lưu lượng truy cập trang web nha đấy. thường thường nó là lưu lượng truy cập trang web bởi vì bữa nay thì toàn bộ hầu như là chúng ta sẽ kinh doanh online rồi chúng ta muốn tìm kiếm hay là muốn hiển thị là muốn mua sắm hay là muốn uh, video ở đây thì giống như kiểu quảng cáo youtube vậy đó bây giờ cái tìm kiếm tìm kiếm là cái giống như hường vừa tìm kiếm đấy ví dụ như mua máy nữ hường search google thì nó ra rất là nhiều đây là quảng cáo này quảng cáo này quảng cáo quảng cáo quảng cáo ok hiển thị có nghĩa là ví dụ như hường tìm một cái từ khóa nó tên là cài mật khẩu cho xin điện thoại ở đây mình vào một cái trang web như này thì nó sẽ hiện lên những cái quảng cáo và đây là những cái sản phẩm mà có thể trước đây hường quan tâm hoặc là nó vô tình quảng cáo cho mình dưới dạng banner đấy có thể là điện thoại nó mình click vào đây mua thì à, ai ai đó click vào đây thì cái người đặt quảng cáo sẽ tốn quảng cáo tốn tiền quảng cáo đây này nội dung chính khách hàng tìm kiếm muốn tìm kiếm ở đây tuy nhiên là bên cạnh có những cái banner thì đây là hiển thị quảng cáo hiển thị rồi quảng cáo mua sắm mua sắm thì giống như hồi nãy đấy mua sắm thì thường vừa search là mua váy thì bên cạnh nó có xuất hiện rất là nhiều váy có video thì giống như kiểu là nó xuất hiện những cái uh, kênh ở trên kênh youtube của mình đang phát rồi khám phá ở đây uh, có nhiều loại thì các bạn có thể chọn phù hợp thường thường nếu như uh, mình quảng bá các sản phẩm muốn bán ngay Ờ, ví dụ như mình bán các sản phẩm ở trên Clickbank hoặc là bán sản phẩm uh, cụ thể mà khách hàng hay tìm kiếm thì chúng ta search tìm kiếm bây giờ bấm tiếp tục thì tạm thời các bạn cứ làm đi <laughs> sau đó thì uh, về sau thì chúng ta mới uh, càng ngày càng hiểu rõ hơn chỗ này sau đó chúng ta bấm vào tiếp tục ở đây chúng ta đặt cho nó một cái tên ok cái này thoát đi đặt cái tên ví dụ như quảng cáo là mình sẽ quảng cáo là hướng dẫn trang ừ. thành viên đi đặt cái trang thành viên tìm kiếm à, đặt ở Việt Nam hoặc là mình không chọn Việt à, mình có thể là chọn tiếng Việt Đấy. chọn luôn tiếng Anh đi cũng được tiếng Anh bởi vì ở Việt Nam mình thì có nhiều người họ sử dụng cái trình duyệt của họ tiếng Anh rồi nhập một vị trí khác đi ví dụ như mình muốn target tại Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh mình nhập Hồ Chí Minh bạn nào muốn ờ, bán hàng tại Mỹ thì cứ target tại Mỹ thôi mục tiêu nó rồi ok đối tượng thì mình có thể là à, ở đây á, thường thường mình ờ, một cách đơn giản nhất là chúng ta không thêm đối tượng mà chúng ta chỉ thêm keyword ừ, cái này tạm thời để đấy không ngân sách trung bình muốn tiêu mỗi ngày thì giống kiểu ngân sách mỗi ngày ví dụ như hường muốn là quảng cáo 200 ngàn một ngày cho cái sản phẩm này và đặt giá thầu theo lượt nhắc đi đã đặt hạn mức bây giờ mình muốn là một lượt nhấp thì tối đa là mình phải trả 2.000 đồng chẳng hạn mình đặt vô rồi tiện ích liên kết trang web rồi mở rộng mấy cái này là nâng cao một tí rồi thì ở trên Google mình có hai kiểu thứ nhất là mình nhắm theo cái hành vi nhân khẩu học và cái sở thích cái hành vi của người tiêu dùng cái thứ hai thì nó là theo từ khóa thì theo, đối với các bạn mới bắt đầu thì theo từ khóa thì có vẻ dễ hơn bởi vì là mình không biết cái đối tượng khách hàng mình nhắm đến cụ thể thì họ mong muốn gì họ thích gì cũng như là họ có những cái hành vi họ làm cái gì có những đặc điểm chung gì chưa nhận ra thì mình cứ để từ khóa thôi thì tạm thời ở đây mình sẽ bấm là lưu và tiếp tục rồi tên nhóm quảng cáo mình đặt cho nó một cái tên cái này tài khoản mới nên nó nó gửi hướng dẫn á mình cứ thoát nó thôi bạn nào muốn xem thì xem nhóm quảng cáo ví dụ như quảng cáo trang thành viên nhóm quảng cáo thì thì nó nhỏ hơn à, cái um, nhỏ hơn chiến dịch trong chiến dịch có nhóm quảng cáo rồi trong nhóm quảng cáo có cái quảng cáo thì bây giờ tên nhóm quảng cáo thì mình đặt tên là số 1 đi hồi nãy cái chiến dịch là trang thành viên bây giờ tên nhóm quảng cáo nó là trang thành viên một tí nữa nó sẽ vào trong cái nhóm quảng cáo nó có cái quảng cáo thì cái này mình cứ làm từ từ mình sẽ quen cái mình thêm từ khóa hoặc là cái trang web bây giờ mình sẽ thêm từ khóa đi ví dụ như hường sẽ à, vào google keyword planner mình sợ từ khóa lập kế hoạch rồi mình mở sang tab mới rồi mình khám phá các từ khóa mới này ví dụ như là uh, phần mềm làm video đó mình search vị trí ở Việt Nam nè nếu bạn nào ta cái tại Mỹ thì vị trí tại Mỹ sau đó bấm vào xem kết quả ở đây có rất là nhiều cái từ khóa khác nhau thì các bạn có thể tải xuống tải xuống ý tưởng từ khóa ở bên phải bên trên còn nếu không thì chúng ta có thể copy những cái từ ở bên trang đầu tiên này này mình chọn những cái từ nào phù hợp nhớ phải lọc từ khóa kỹ nha nghệ thuật lọc từ khóa cũng tiết kiệm cho chúng ta rất là nhiều chi, phí đó đặc biệt là những bạn đang làm tiếp thị liên kết affiliate marketing ví dụ như Hường thấy những cái từ khóa này phù hợp thì mình sẽ copy nó copy từng thay vì copy từng từ thì mình tải nó xuống đi tải nó sau khi các bạn tải nó xuống thì mình lọc từ khóa nha mình lọc đàng hoàng hết rồi cái mình ép vô ví dụ như ờ, từ khóa ở đây xóa hết hai hàng đầu tiên đi cho nó nó gọn rồi lọc ví dụ như từ này uh, xóa từ này không phù hợp từ này không phù hợp đi rồi những cái từ không phù hợp trình tự xóa không phù hợp thì mình xóa nó đi sau khi xóa rồi thì mình copy hết những cái từ mà sau khi mình đã lọc đấy có khá là nhiều mình có thể chọn mình xóa bớt sau khi lọc giả sử đây là cái cái lượng mà thường lọc rồi sau khi xóa nó đi thì bây giờ mình sẽ ép nó vô pass nó ở đây và bắt đầu là lưu và tiếp tục à, cái những cái từ khóa trên 10 từ thì nó không chịu vậy mình sửa lỗi thôi ví dụ như cái này thành trâu C nó mình qua đây mình kiếm thử xem nó nằm đâu file test nằm đây xóa nó thôi rồi ok qua đây kiếm cái từ tiếp theo nữa nó quá số lượng từ nên là nó không cho mình file nó rồi xóa nó luôn rồi kiếm từ nữa xóa nó file text rồi ok xóa nó luôn rồi ok close nó copy nó lại mình lại ờ, copy cái lượng từ khóa mình đã chỉnh giả sử tới đây đi hành trang C đó rồi bỏ nó lại rồi ok lưu và tiếp tục xong chúng ta đã thiết lập những cái đối tượng mà chúng ta hướng đến rồi ở đây dựa trên từ khóa ví dụ như mình đang để từ khóa này mình đang để cái từ khóa này ở trong danh sách của mình đó là phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp miễn phí đúng không thì có nghĩa là khi mình để cái từ khóa này vô thì có nghĩa là khi có ai đó lên Google họ search là họ lên Google họ search là phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp miễn phí họ enter cái là nó sẽ xuất hiện cái quảng cáo của mình nó sẽ xuất hiện cái, cái website của mình hiện lên đây họ search bất kỳ một trong những cái từ khóa mà mình để vô này này. ví dụ họ search là phần mềm làm clip ảnh mình để từ khóa phần mềm làm clip ảnh vô thì bất kỳ khi nào họ search cái từ phần mềm làm clip ảnh thì quảng cáo của chúng ta sẽ xuất hiện có thể ở đây có thể ở đây hoặc có thể ở dưới cùng tùy vào vị trí cũng như thể loại quảng cáo của các bạn đã có thể ở đây đây hoặc là ở kế bên hoặc là xuất hiện một số website các bạn truy cập đấy tương tự ví dụ như họ xuất từ này thì nó cũng ra quảng cáo website của mình nè bây giờ thì chúng ta sẽ điều chỉnh là nó hiển thị như thế nào cho khách hàng à, nó hiển thị ví dụ như mình muốn nó hiển thị như này thì mình sẽ điều chỉnh nó hiển thị như này nó muốn hiển thị như này à, thì mình sẽ điều chỉnh cho nó hiển thị như này thì bây giờ chúng ta sẽ tới cái bước điều chỉnh nó hiển thị như thế nào bây giờ chúng ta hiện, điều chỉnh nó hiện tại như nào là ở phần tạo quảng cáo cái chúng ta sẽ để này tiêu đề ở đây có hai kiểu ờ, quảng cáo nha kiểu thứ nhất đó là quảng cáo thích ứng đây là dạng mặc định mà hiện nay Google nó đang để mặc định nếu cứ thế này các bạn viết vô thì nó là cái dạng quảng cáo thích ứng còn ờ, còn nếu như các bạn không thích thì các bạn bấm vào chuyển về quảng cáo dạng văn bản thì nó là nó là một cái loại khác ở đây cái loại quảng cáo thích ứng này quảng cáo tìm kiếm thích ứng này có nghĩa là à, chúng ta viết hàng loạt chúng ta có thể viết chục cái tiêu đề và khi mà chúng ta search như thế này nè cái tiêu đề ở đây nè nó có thể là chục cái tiêu đề khác nhau chúng ta không kiểm soát nó hiện cái nào miễn là nó một trong chục cái mà chúng ta viết đây là tiêu đề tiêu đề tiêu đề tiêu đề tiêu đề thì một trong chục cái mà chúng ta viết thì nó sẽ hiển thị một trong những cái đấy thì đây là một hai ba bốn có thể là viết năm sáu cái hoặc thậm chí viết thêm tiêu đề viết nhiều hơn viết vô số hoặc thậm chí viết chỉ có ba cái thôi thì nó thể hiện nó sẽ thể hiện một trong ba cái đấy còn cái loại mà chuyển về quảng cáo dạng văn bản có nghĩa là à, mình sẽ viết theo kiểu đó là ờ, viết cái tiêu đề nào thì nó ra tiêu đề đấy luôn chứ nó không có lấy cái tiêu đề lung tung ví dụ mình viết cái tiêu đề là uh, mình muốn cái tiêu đề là top 10 phần mềm tạo video thì nó thì nó xuất hiện đúng chính xác là top 10 phần mềm tạo video nó không nó không có hiển thị bất cứ một cái quảng cáo nào một cái tiêu đề nào khác nữa còn ở đây thì nó sẽ sắp xếp sắp xếp ok à, và tương tự cho cái phần mô tả nếu cái loại thích ứng này á, thì chúng ta sẽ viết một lần tới nhiều cái, cái phần mô tả phần mô tả tức là cái phần này nè ở đây là có cái tiêu đề đúng không phần mô tả là cái phần bé bé ở dưới đây mấy cái phần ở dưới đây là cái phần mô tả quảng cáo ví dụ như hường uh, search là phần mềm đây dưới này thì nó sẽ có những cái quảng cáo có những quảng cáo nào ví dụ hường search nè nó sẽ xuất hiện rất là nhiều quảng cáo và cái đây là cái tiêu đề cái đây là cái tiêu đề còn cái phần này là cái phần mô tả vậy nên là ở dưới đây chúng ta có thể viết rất là nhiều cái phần mô tả khác nhau thêm mô tả nữa thêm rất là nhiều phần mô tả khác nhau và khi mà Google nó hiện quảng cáo của mình thì nó sẽ sắp xếp lộn xộn lộn xộn lộn xộn lộn xộn ừ, tùy người thấy mà nó sẽ sao xuất hiện cái phần mô tả nào còn cái loại chuyển về quảng cáo dạng văn bản có nghĩa là lúc đấy thì mình fix luôn tức là mình cho nó là cái phần mô tả nó như thế nào thì hiện chính xác như thế nó không có đảo vị trí và mỗi phần mô tả chúng ta chỉ viết một cái tiêu đề chúng ta chỉ viết một cái tiêu đề như vậy đó rồi ok thì bây giờ mình sẽ chuyển về uh, quảng cáo dạng văn bản cho nó nó dễ thôi cho đơn giản trước để mình viết một bài cái tiêu đề trước có chuyện đi rồi ok như vậy thì quảng cáo dạng văn bản nè bây giờ chúng ta chỉ cần là viết ờ, cái URL cuối cùng bây giờ mình để một cái URL cuối cùng ví dụ như ví dụ như Hường muốn bán cái này thì Hường sẽ dán cái này vô đấy trang sau khi khách hàng click vào quảng cáo của mình họ sẽ thấy cái gì URL cuối cùng có nghĩa là sau khi click vào những cái này click vào những cái này ra cái gì đấy thì bây giờ Hường muốn là click ngay sau khi khách hàng click thì ra cái trang này. Cái tiêu đề ví dụ như là uh, làm uh, mình viết thường đi viết hoa Google không chịu đâu. Mình nên làm video xây kênh YouTube video chuyên nghiệp xịn sò đi Đấy, tiêu đề 2 tiêu đề 2 tức là sau ở phía sau tiêu đề 1 là khúc trước ví dụ như mới nhất dễ sử dụng tiêu đề 3 nếu có một số trường hợp nó sẽ xuất hiện tiêu đề 3 một số thì không ví dụ như là uh, cho video YouTube cho YouTube cho kênh YouTube cho YouTube đi rồi uh, mô tả thì mô tả cụ thể hơn đây là phần mềm này à, vừa đó là vừa rẻ à, phần nền bản quyền đắt đỏ nhưng bạn sẽ được sử dụng với giá rẻ hơn ít nhất là 15 lần ok vậy thôi rồi viết tem mới nhất mới nhất là xu hướng năm nay Thế như vậy thì chúng ta đã viết xong quảng cáo và sau khi khách hàng họ search một cái từ khóa là một trong những cái từ này nè hồi nãy chúng ta ép vô ấy thì cái um, quảng cáo của chúng ta sẽ xuất hiện cái này nó sẽ xuất hiện phần mềm làm video xịn sò mới nhất rồi họ click vô ra trang nào họ click vô nó sẽ ra cái trang này hồi nãy hường vừa mới ép vô đấy thì như vậy thì sau đấy mình sẽ bấm vào lưu và tiếp tục xong rồi xong vậy thôi lưu và tiếp tục cái này chúng ta có thể viết uh, nhiều cái quảng cáo nhau hơn mới viết một cái các bạn có thể tạo quảng cáo mới và viết rất là nhiều cái quảng cáo tương tự đối với cái nhóm quảng cáo thì chúng ta cũng có thể tạo nhiều nhóm quảng cáo rồi chiến dịch chúng ta có thể tạo nhiều chiến dịch trong mỗi chiến dịch tạo nhiều nhóm quảng cáo trong mỗi nhóm quảng cáo có nhiều quảng cáo ok trong nhóm quảng cáo lúc nãy là mình lập từ khóa này rồi trong quảng cáo thì chúng ta sẽ muốn khách hàng thấy chúng ta hiển thị như thế nào thì cho nó lên đây rồi lưu và tiếp tục nó kiểm tra lại lần nữa cho mình đấy kiểm tra check này lượt nhấp hàng ngày chi phí bla bla rồi ok rồi đúng không ok thì bấm xuất bản chúng ta vừa tạo xong một chiến dịch về quảng cáo cái trang thành viên bây giờ mọi người bấm vào tất cả chiến dịch để xem chúng ta có những chiến dịch nào có một cái chiến dịch trước đây nhưng mà thường dừng nó lại rồi đây là chiến dịch thường vừa mới tạo này Đấy, như vậy thì chúng ta đang ở chế độ bật nếu mà mà chúng ta chưa sẵn sàng thì chúng ta có thể tắt nó đi bấm vào chiến dịch cụ thể chúng ta có thể pause nó như cái trên tức là dừng nút xanh này có nghĩa là chạy đó chiến dịch đang chạy rồi bấm vào chiến dịch chúng ta sẽ thấy là s group tức là nhóm quảng cáo đang chạy rồi bấm vào đây thì chúng ta sẽ thấy là uh, những cái từ khóa nào rồi muốn xem cái quảng cáo thì chúng ta bấm vào quảng cáo và mở rộng thì chúng ta xem quảng cáo đây và muốn thêm nó thì thêm đây là Google đang duyệt trong thời gian chờ thì chúng ta cứ tắt máy và chờ thôi nhớ là kiểm tra coi thử là uh, tiền ở trong đây còn đủ không nếu mà hết tiền thì uh, chúng ta ép vô chứ không là tài khoản nó không chạy đó ok như vậy thì hường sẽ tạm thời tắt nó đi thôi nó lại đi tạm dừng <laughs> vì mình lấy làm ví dụ thôi mà mình sẽ có cách làm cho nó hiệu quả hơn rồi ok, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Nhớ như lời hứa ban đầu đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để xem những video tiếp theo. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của Hường. Hường chia sẻ chủ yếu về Affiliate Marketing, tiếp thị liên kết, à, nói chung là bán hàng trên mạng. Bây giờ mọi người có thể là tham khảo những cái cách tạo thu nhập trên Internet khác thông qua cái danh sách phát. Ví dụ các bạn vào đây, có những cái mục ví dụ như quảng cáo Google nè, kiếm tiền online, kiếm tiền với Affiliate Marketing. Rồi làm nào để có thể kiếm tiền YouTube và đặc biệt là có một cái chuỗi video hướng tạo ra là tạo một kênh YouTube để kiếm tiền với Affiliate Marketing có thể bấm vào đây để chúng ta xem các video từ bài 1 cho đến bài các bài tiếp theo. Ok, hẹn gặp lại các video tiếp theo.